trời có phải đây là trời chiếc sau này gió mưa rơi rơi lạ kia không cho đời Xin được cảm ơn giọng hát thật tuyệt vời của à, chị Lệ rất là nhiều ạ. À.